Ở phần kiến thức, cô giáo có nội dung bài như sau. Ở phần A, cô có ví dụ. Các con cùng quan sát, đây là một bảng. Bảng này cô chia thành các hàng của số thập phân. Cụ thể, ở đây là các hàng, quan hệ giữa các đơn vị của các hàng liền nhau. Trước tiên thì chúng mình tìm hiểu phần nhận xét trước. Cô cho số thập phân như sau. Số thập phân của cô có 375,406. Trong số thập phân này, chúng ta sẽ phải phân tích thành các hàng. Vậy thì các hàng chúng mình thấy số thập phân ở tiết trước cô hướng dẫn là có hai phần, phần nguyên và phần thập phân. Phần nguyên thì đứng trước toàn bộ phần dấu phẩy và phần thập phân thì đứng sau dấu phẩy. Nhìn vào số 375,406 các con sẽ thấy được là ở giữa là dấu phẩy nhá. Sau dấu phẩy thì đây là phần nguyên này. Phần nguyên có 375. 375 nó làm số tự nhiên. Nó nằm ở phần nguyên. Số tự nhiên này có số 3 ở vị trí hàng trăm. Số 7 ở vị trí hàng chục. Số 5 ở vị trí hàng đơn vị chúng ta đã có ba hàng hàng chục hàng trăm hàng chục và hàng đơn vị cô nhắc lại chúng ta có hàng trăm hàng chục và hàng đơn vị đây là phần nguyên của số thập phân này sau đó các con nhìn thấy ở đây là dấu phẩy dấu phẩy ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân sau dấu phẩy số 4 này thuộc hàng phần 10 số 0 này thuộc hàng phần trăm và số 6 này thuộc hàng phần nghìn.